Cựu bí thư Đồng Nai nói không nhận số tiền lớn, bà Nhàn tiếp lời, anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu. Vì sử dụng tiền của công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC bị xác định đã 6 lần đưa tổng cộng số tiền 14,5 tỷ đồng cho ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Vào thời điểm năm 2012, khi ông Thành công tác tại Hà Nội, bà Nhàn chủ động gọi điện thoại rồi hẹn gặp ông Thành. Trên thực tế, kết quả điều tra cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lập quỹ đen để lấy tiền chi hối lộ. Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy, tổ chức công ty AIC và các công ty thành viên, phân công, phân nhiệm các phó tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, ban phụ trách dự án tại các tỉnh, thành phố, địa phương, đồng thời là lãnh đạo của các công ty do bà Nhàn thành lập. Nguồn tiền mà quỹ đen này có được là tiền từ các công ty hợp tác chuyển về do ký các hợp đồng mua hàng hóa của các đối tác bên ngoài với giá cao. Sau đó các đối tác ký xác nhận giảm giá chuyển tiền giảm giá cho ban thư ký tài chính. Từ năm 2011 đến 2020, Bà Đặng Thị Minh Tâm bộ phận quỹ ban thư ký tài chính cùng nhiều người khác đã nhận tiền từ bộ phận quỹ của ban thư ký tài chính để nộp.